Piropequia thông thoáng đường thở cho người ho hen, dùng cho người hen suyễn, hen phế quản, viêm phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia. Bây giờ là 12 giờ. Trang thiết bị y tế sẽ phải kê khai giá và chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, khắc phục hạn chế trong quản lý trang thiết bị y tế. Các hộ và trang trại chăn nuôi gấp rút chuẩn bị nguồn cung để đáp ứng nhu cầu Tết. Cuộc điện đàm kéo dài gần 1 giờ đồng hồ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga nhằm gỡ căng thẳng trong một loạt vấn đề. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài truyền hình Việt Nam. Học viện Quốc phòng, nơi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp và đào tạo cán bộ cấp chiến dịch chiến lược của quân đội, vào sáng nay đã vinh dự đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Học viện Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Học viện Quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh biểu dương học viện trong 45 năm qua đã đào tạo được hàng chục nghìn cán bộ cấp cao của quân đội và đào tạo trên 5.000 cán bộ chủ chốt của các cơ quan trung ương và địa phương